Dạ, yeah. uh, TV256 xin ờ, mến chào ờ, quý anh chị em thân thương. Dạ, yeah, chào bạn Trần Nam đến với diễn đàn dạ. Yeah. Hiện tại thì ờ, TV256 đang phát sóng trên cái YouTube nữa. Dạ, TV thấy có xuất hiện ờ, được ờ, ờ, trên một chục người trên YouTube rồi. Thì hôm nay TV muốn chia sẻ với quý anh chị em về cái chuyến đi của Hoàng Duy Hùng. Chào anh Phan Văn Bách. À. Dạ, trước hết thì TV cho quý anh chị em nghe cái đoạn mà Hoàng Duy Hùng đó, luật sư Hoàng Duy Hùng ở Houston đó Texas thì ờ, Hoàng Duy Hùng có một cái cuộc phỏng vấn với ờ, đài VOV ờ, là tiếng nói của Việt Nam đó thì trước hết thì TV256 muốn cho quý anh chị em nghe về cái về bài nói chuyện của Hoàng Duy Hùng với Đài Tiếng Nói Việt Nam là VOV nha. VOV. Xin lỗi Nga, quý anh chị em thông cảm cho Nga TV 256 này sống bên Mỹ thành ra nhiều khi đó à, tiếng Việt với tiếng Mỹ nhiều khi à, nhầm lẫn thì quý anh chị em à, hiểu dùm cho nha. Thì bây giờ à, bắt đầu cái cuộc à, nói chuyện của Hoàng Duy Hùng với à, à, với anh là Hoàng hoàng hướng nha hoàng hướng thì bây giờ TV cho quý anh chị em nghe nhé như là ở tại Kuala Lumpur hay là nó lưu thông xe ở tại Bangkok rồi tức là chúng ta nếu nó đánh giá về cái từ cái đoạn đường đó từ đoạn đường từ nội bài về tới Hà Nội thì tôi cho rằng chúng ta nhất cũng ngang bằng không chứ không thể nào mà thua Kuala Lumpur hoặc là Thái là hoặc là Bangkok vậy thì cái sự phát triển về cái hạ tầng ờ, đường xá thì tôi đã thấy có cái chuyện đó nhưng mà ngạc nhiên hơn nữa là những những căn nhà mới những gì đó nó mọc lên và nó đã được cho tôi cho thấy rằng là cái sự phát triển nó chóng mặt rất chóng mặt chứ không còn như trước từ anh anh hướng có lẽ cái anh ở đây đó là như, như một người cha người mẹ đó mà thấy đứa con của mình đó không thấy nó lớn quý anh chị em cho phép TV cái đoạn video này nhé thì uh, quý anh chị em thấy đó là khi mà Hoàng Duy Hùng về Việt Nam đó Hoàng Duy Hùng thấy cái sự phát triển rất là chóng mặt không anh chị em có đồng ý điều đó không nha à, còn TV256 thì um, hoàn toàn không có đồng ý điều đó nếu mà phát triển á, thì nói thiệt TV256 tính là cái vấn đề mà làm sao người dân có đủ cơm no áo ấm thì người ta tính theo cái chỉ số mà GDP đó thì bây giờ TV xin trở lại chút xíu nha <laughs> lộn còn lắm còn lộn còn lắm à, TV xin trở lại quý anh chị chút xíu người ta theo cái chỉ số à, GDP đó rồi là uh, à, cross national product đó, uh, per capita để người ta biết rằng là là mỗi người dân trong cái quốc gia đó đó có cái được lợi tức hàng năm là bao nhiêu thì từ cái chỉ số đó đó người ta mới tính ra đó là uh, Việt Nam uh, của ta đó thì hiện tại bị cai trị bởi cái nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam này á bởi cái đảng Cộng sản Việt Nam độc tài này đó thì cái chỉ số uh, ờ, GDP per capita đó nó chỉ có vào khoảng à, trên dưới 3.000 đô la thôi. Mà tính đó là tính theo cái con số mà à, thống kê từ phía bên nhà nước Cộng quân và xã hội chủ nghĩa Việt Nam đưa ra. Chứ chưa hẳn là cái con số của thế giới nữa. À, trong khi đó thì Hoàng Duy Hùng nói rằng là đa số người dân ở Việt Nam đều có khả năng mua xe hơi. <laughs> mua xe hơi. Bởi vì TV nói nhiều cái câu Hoàng Duy Hùng đó mình không biết ổng suy nghĩ như thế nào mình không biết mình biết là ổng là một người rất là thông minh nhưng mà khi mà ổng trở thành một cái à, cộng tác viên của báo tờ báo nhân dân à, tờ báo nhân dân là cái cơ quan ngôn luận của đảng thì từ đó mình thấy nó cũng lạ đây là có thể là cái âm mưu gì của hoàng diệu hùng chứ chẳng lẽ hoàng diệu hùng không biết là người dân mình sống cực khổ như thế đó người dân mình tất cả toàn là dân oan mà Hoàng Duy Hùng nói như thế nói là phát triển rồi là ờ, vượt uh, bực luôn à, thành ra đó các bạn à, ở trên YouTube á, thì à, ráng lắng nghe dùm nha TV rất là lộng cộng khi mà à, đổi qua cái hình ảnh mà à, của cái video clip của Hoàng Duy Hùng đó thành ra mong là quý chị chỉ lắng nghe tiếng nói thôi chứ mà sự thật thì à, uh, ờ, TV nghĩ nghe tiếng nói là đủ rồi nha bây giờ TV cho quý chị em nghe cái phần tiếp theo Hoàng Vĩ Hùng nói nha ờ, nói với anh uh, anh Hoàng gì quên rồi anh Hoàng Hướng là của đài tiếng nói uh, uh, VOV VOV đi anh thấy nó như mỗi một ngày nó giống gì thôi nhưng mà nó anh phải đi xa về lâu lâu về anh thấy con nó lớn lạ không thì cái cảm giác của tôi khi mà đi đi từ xa về lại Hà Nội 6 năm sau thì sự phát triển lớn mạnh của Hà Nội cảm thấy rất là chóng mặt thưa anh. à, anh à, có cảm thấy là đã có sự thay đổi rất là nhiều. Dạ. Yeah. À, từ cái điểm 2013 đến thời điểm này. Dạ. Về con người của Hoàng Duy Hùng thì có sự đổi thay gì từ cái, cái thời điểm đó đến nay? Con người của Hoàng Duy Hùng có thay đổi thì thực sự là đã có thay đổi từ năm 2001 về trong cái tư tưởng của đất nước mình cần phải có sự đối tác xây dựng và có sự hòa hợp dân tộc. Nhưng năm 2013 tôi đi ở đây à, TV256 muốn chia sẻ với anh chị em về cái vấn đề mà hòa hợp và giải dân tộc đó thì à, Hoàng Duy Hùng đưa ra rằng là uh, cần phải có sự hòa hợp hòa giải dân tộc nhưng mà hoàng duy hùng hoàn toàn không có nói ra ra được cái hai cái vế hai cái vế để mà có thể mà uh, hòa hợp hòa giải với nhau hiện giờ thì theo nhận xét của TV256 đó cái vế mà gọi là cộng sản đó nó đã tiêu rồi nó đâu còn là cộng sản nữa đâu thưa quý anh chị em cộng sản đó cái chủ nghĩa cộng sản đó nó dựa trên cái nền tảng là vô sản chuyên chính hoặc là hợp tác xã công nông trường hoặc là nền kinh tế chỉ huy đó là nền tảng của chủ nghĩa cộng sản mà hiện giờ chúng TV thấy đâu có đâu có còn chủ nghĩa cộng sản nữa đâu Thành ra đối với TV256 là chỉ có một vế duy nhất đó là vế nhà cầm quyền. Cái vế, với nhà cầm quyền Cộng sản. Tuy là họ là Cộng sản nhưng mà họ vẫn còn mang tên đảng Cộng sản. Nhưng mà không họ không còn cái cái cái cái cái cái nền tảng dựa theo cái nền tảng cộng sản nữa thành ra cái vế thứ nhất đó là cái vế của nhà cầm quyền chứ không phải là làm hòa hợp hòa giải giữa người quốc gia và người cộng sản tại vì cộng sản nó không còn nữa đơn giản như thế thôi bây giờ chỉ có hai vế còn là mình phân biệt rõ ràng đó là cái cái vế của nhà cầm quyền và, và cái vế thứ hai đó là cái vế của những người dân oan đối với TV256 Chúng ta tất cả là những người dân oan. 5 triệu người hải ngoại này, quý anh chị em thấy coi. Đó là cũng là 5 triệu người dân oan đó. năm trăm ngàn người vượt biển đã chết trên cái con đường vượt biên. trăm ngàn người đã chết trở thành dân oan của cái chế độ cộng sản này đối với nhà cầm quyền cộng sản này và trên 2 triệu người tị nạn cộng sản thay vì họ sống thanh bình vui sướng ở nơi quê nhà của họ họ sẽ trở thành những người dân quan đang sống gọi là thả phương khắp nơi trên toàn thế giới rồi hàng triệu gọi là thanh niên, sinh viên đi du học. Sau khi họ thành tài, họ đâu có trở về nước làm việc đâu. Người ta nói 98% là sinh viên không có trở về nước để mà à, phục vụ đất nước. Họ cũng là dân oan, gọi là khắp nơi trên toàn thế giới. Rồi hàng triệu người xuất khẩu, gọi là xuất khẩu lao động đó nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa gọi là xuất khẩu lao động đó coi họ như là một món hàng hóa để mà trao đổi lấy về lợi cái tài chánh về cho quốc gia mỗi người ờ, họ xuất khẩu lao động như vậy họ họ ăn rất là nhiều tiền những người xuất khẩu lao động họ phải cầm nhà cầm đất để mà chung tiền cho nhà nước đó là những người dân oan hàng triệu người bị xuất khẩu lao động như vậy hàng trăm hàng trăm ngàn cô dâu cũng bị xuất khẩu như vậy để làm làm vợ cho những người ngoại nhân mà hoàn toàn thiếu vắng cái sự mà tình yêu thương với nhau không có sự mà tình yêu thương giữa trai gái nó trở thành một người người vợ cho người ngoại bang như vậy nhiều cô dâu xuất cảng và bên uh, uh, Trung Quốc rồi bên Hồng Kông rồi bên Mã Lai rồi đủ thứ các nơi hết á nơi nào cũng có cô dâu Việt Nam hết. thành ra chúng ta có hàng trăm ngàn dân oan như vậy thành ra TV 256 sẵn sàng nói là đây là một cái trường hợp xuất khẩu rồi là Ờ, dân oan gọi là hàng trên 5 triệu người ở hải ngoại TV có thể khẳng định điều như vậy và ít dân oan ở trong nước như sao trong nước cũng đầy dân oan hết hàng triệu người dân mất nhà mất cửa mất đất đã trở thành dân oan hàng triệu người rồi Chúng ta đang hít cái bầu không khí ô nhiễm nhất ở Hà Nội. Ở Hà Nội bây giờ được tính là, là ô nhiễm nhất thế giới. Đó. Chúng ta đang hít thở những không khí mà bụi độc như vậy. Thì rõ ràng là cả một cái thành phố Hà Nội là trở thành gián hóa. Thành phố Sài Gòn cũng vậy thôi. Rồi nông dân ở Việt Nam cũng là dân hoán thôi. Nông dân Việt Nam xuất cản ra những cái gì làm làm lụng ra được những cái mà à, trái cây hay là rau cải hoa quả đều trở thành dân oan họ mượn tiền để mà họ mua phân bón họ trồng trọt họ trồng trọt nhưng mà rút cuộc ra làm sao tất cả những hoa quả như là củ cải uh, hoặc là bắp cải hoặc là hồ tiêu hoặc là rau hoặc đủ thứ cái rau thì bị đổ xuống sông xuống biển hết vì có phải là dân ngoan không đó là dân ngoan đó chứ tại vì tại vì cái một cái nhà nước đó không có biết à, quản trị để mà những người nông dân phải chịu thua lỗ như vậy mà trong khi đó họ vứt bỏ xuống sông rất là nhiều tài sản quý giá là rau củ quả tại vì nó quá giá quá rẻ mà nhà nước không có điều hành được những điều mà nhà, người dân nông dân cần nhà nước điều hành là thu mua những cái nông sản của người dân khi mà vật giá nó rớt như vậy để mà chứa đựng những cái vật những cái cái cái cái, cái nông phẩm đó để sau này có thể bán cao giá hơn để mà cứu trợ người nông dân tại sao nhà nước lại không có làm như vậy chứng tỏ là chúng ta thấy đa số toàn xã hội đều là dân ngoan chúng ta thấy hàng trăm ngàn người bị bệnh ung thư mà bây giờ họ không có thuốc uống rồi bao nhiêu bệnh viện đều là đông nghẹt người họ phải nằm lang thang ở ở ngoài đường phố nữa họ họ nằm đầy ở trong bệnh viện ở ở hành lang của bệnh viện đó có phải là dân oan không hàng trăm người chết mỗi ngày vì cái bệnh ung thư đó cũng là dân oan họ ăn uống những cái đồ mà nhiễm độc vào cơ thể của họ rồi họ chết họ dần mòn họ cũng là dân oan thành ra chúng ta thấy chỉ có hai cái vế thôi một cái vế là nhà cầm quyền một cái vế là dân oan hai cái vế đó cần phải hòa hợp hòa giải với nhau nó không phải là cái vế của cộng hòa cộng sản các anh không còn là cộng sản nữa nó chỉ có cái tên đảng cộng sản là còn tồn tại thôi nhưng mà các anh không phải là những tên cộng sản các anh là những những người uh, theo cái đảng cộng sản đó thôi nhưng mà cái đảng đó dựa vào cái nền tảng là là trống rỗng nó không còn phải là những người cộng sản khi xưa nữa mà mà TV nhắc lại là vô sản chuyên chính là cái điều nền tảng của chủ nghĩa cộng sản và nền tảng của chủ nghĩa cộng sản là hợp tác xã công nông trường mà kinh hai cái nền tảng chính đó mà các anh đã uh, phá bỏ rồi thì các anh không phải là trở thành uh, những con người cộng sản nữa các anh mang danh thôi thành ra các anh đang đứng trong hàng ngũ cộng sản đó thì các anh nghĩ lại là các anh là những tên TV286 có thể nói thẳng các anh là những tên vô liên sĩ tại sao TV nói điều đó Tại vì các anh treo đầu dê bán thịt chó. Các anh không còn Cộng sản nữa thì các anh phải giải tán cái đảng Cộng sản đi. Đừng có treo đầu dê bán thịt chó như vậy được. Giải thể cái đảng Cộng sản đi. Thì các anh sẽ không bị người dân phỉ bán là cái cái việc mà treo đầu dê bán thịt chó. Cái đó là việc gian lận. Phải bỏ cái chủ nghĩa Cộng sản đi. Đừng có để khi các anh không còn là Cộng sản, các anh phải giải thể cái đảng Cộng sản. Các anh không thể là để cái điều bốn hiến pháp mà gọi là là đảng Cộng sản duy nhất lãnh đạo cái đất, đất, đất nước này là cái chuyện làm rất là tồi bại. Một cái hiến pháp là phải dựa trên nền tảng công bằng, bình đẳng mà các anh ngang nhiên bỏ cái điều bốn hiến pháp vào vào cái hiến pháp cho rằng đảng Cộng sản cầm quyền, lãnh đạo, thì đó là điều thô bỉ. Để cho quý anh chị em nghe thêm cái phần Hoàng Duy Hùng nói nữa nha. Để nói tới đâu thì TV muốn phản biện tới đó. Nó quá nhiều điều mà Hoàng Duy Hùng mà nói rất sai lầm. Nhưng mà sẵn đây đó sự thật thì quý anh chị em vào à, cái à, cái channel mà à, văn hóa à, Việt Nam TV ấy, các anh vào xem là các anh biết được Hoàng Duy Hùng nói như thế nào thành ra nhiều đây khi đó sẵn đây thì TV nói luôn tất cả những gì tôi nghe TV nghe về cái Hoàng Duy Hùng nói khi mà ở Việt Nam TV nghĩ rằng TV không cần phải chiếu những cái hình ảnh mà Hoàng Duy Hùng nói để mà mình ờ, bình phẩm nữa tại vì trong cái điều kiện mà TV256 mà livestream như thế này đó ờ, chuyển qua cái hình ảnh của Hoàng Duy Hùng nó cũng rất là khó khăn thành ra đó ờ, Hoàng Duy Hùng đó anh ta tự nhận anh ta là một đảng viên của đảng Cộng Hòa đảng Cộng Hòa bên Mỹ à, thì TV256 thấy là mình hiểu cái chữ Cộng Hòa Cộng Hòa giống như Việt Nam Cộng Hòa đó rồi Republic of Việt Nam thời mà um, Việt Nam Cộng Hòa đó. thì mình hiểu cái nền Cộng Hòa là cái nền uh, dân chủ người ta tôn trọng cái lá phiếu của người dân bầu nên những người đại diện cho mình thành ra nó gọi là republic gọi là cộng hòa thì hoàng duy hùng nó là đảng viên của đảng cộng hòa mà bây giờ nó qua bên việt nam đó nó nói là nó là ủng hộ độc đảng nó nói với uh, nó nói với cái anh mà uh, ờ, xuống ngôn viên của của đài VOV ờ, này nè là nó muốn độc đảng nó ủng hộ độc đảng nó ủng hộ chính sách độc đảng thì quý anh chị em nghe được không nó là một đảng viên của đảng cộng hòa nó dựa trên cái nền tảng là người dân lá phiếu của người dân mà đảng mà nước mỹ này là, là có hai đảng mà nó lại chủ trương là độc đảng cô thấy nó mâu thuẫn với chính mình không? Nó nói là đọc đảng thì mới là à, tránh đi cái cảnh mà mà mà, mà chém giết lẫn nhau, tránh tránh đi những cái điều mà à, à, bất lợi. Trong khi đó đó nó sống ở trong một cái thể chế dân chủ ở bên Mỹ nó thấy có cái gì là bất lợi đó mà nước Mỹ là nước phát triển vượt bực nữa chẳng lẽ nó không biết điều đó Đúng không mà chúng ta thừa hiểu từ một cái đặc đảng đó nó gây ra cái cái cái cái cái cái độc tài à, ô hiện giờ uh, à, TV trở lại với YouTube thì TV thấy uh, có rất nhiều người tham gia à, xin uh, ở trên Facebook nữa à, cảm ơn quý anh chị ở Facebook đã đến với diễn đàn nha thì từ mà đọc đảng lẽ dĩ nhiên mới phải sinh ra đọc tài mà đọc tài là cái điều đáng trách cả thế giới người ta lên án đọc tài mà anh Hoàng Duy Hùng này ảnh sống trong một cái nước dân chủ lại lại là đi ủng hộ cái cái, cái chế độ độc tài ảnh ủng hộ chế độ độc đảng nghe không có lọt lỗ tai tí nào mình không biết anh Hoàng Vĩ Hùng này ảnh mưu đồ cái điều gì mình không biết nhưng mà mình biết là những cái con người mà như vậy đó mình đã không tin vào cái cuộc chiến đấu của mình cái trực chiến đấu đòi tự do dân chủ của mình suốt mấy chục năm qua Hoàng Diệu Hùng là một người đấu tranh như vậy đó mà ngày nay anh ta thay đổi hoàn toàn hết thì là chắc gì Hoàng Duy Hùng đúng đâu hay là anh ta lại tiếp tục sai lầm nữa từ cái sai lầm này dẫn đến cái sai lầm khác anh ta ủng hộ một cái chế độ độc đảng như vậy độc tài như vậy nói thiệt TV thấy rất rất rất nhiều điều bất công nó xảy ra ở trong đất nước Việt Nam mà TV hỏi đòi hỏi một cần một cái điều nhỏ nhặt nhất lột bỏ đi lột bỏ đi cái tấm bích chương gọi là đảng cộng sản quang vinh muôn năm đi các anh còn là cộng sản gì nữa đâu mà nói là đảng cộng sản quang vinh muôn năm à, chào xương châu các anh không còn là đảng cộng sản nữa các anh phải thẳng thắn mà lột bỏ cái câu khẩu hiệu đảng Cộng sản Quang Vinh Muôn Năm đi. Một cái câu khẩu hiệu mang cái tính chất phản quốc. Các anh không thể nào phản quốc mà đi mà giữ gìn cái đất nước này được. Các anh phản quốc là các anh dâng cái đất nước này cho giặc tàu thôi. Các anh không có cái điều kiện để mà mà mà chống đối lại với giặc tàu đâu. Vì cái tâm hướng của các anh là tâm hướng phản quốc rồi các anh cho rằng đảng Cộng sản Quang Vinh Muôn Năm và các anh treo tất cả những cái biểu ngữ ở trên ở trong tất cả những cái ủy ban nhân dân trong tất cả những cái trụ sở công an như vậy là các anh đã mang tội phản quốc với đồng bào rồi chỉ có tổ quốc trên hết thôi thưa các anh tổ quốc Việt Nam là trên hết thôi chứ không có thể nào là đảng cộng sản mà quang vinh muôn năm tổ quốc Việt Nam muôn năm thì được đảng cộng sản của, của anh chỉ là một số người thôi nó không phải là thế nào mà để là đảng cộng sản của an vinh miền nam đó là một cái việc làm rất là nhỏ mà tv 256 cần các anh phải làm như vậy các anh phải thay đổi đi các anh muốn hòa hợp hòa giải với toàn dân nó chỉ có hai vế thôi một là nhà cầm quyền cầm vế thứ hai là toàn dân toàn dân là TV hay muốn nói là cả dân Việt Nam và dân hải ngoại luôn tất cả đều là toàn dân oan hết á hiểu không ô xoay thiết bị hả <laughs> xin lỗi với anh chị em nha ở trên đây thì mình thấy mình thấy là mình xui đầu hàng chi nó cứ nói xoay thiết bị vài mà mình thấy xui đầu mình mình lại không hiểu xin lỗi quý anh chị em nhé <laughs> kệ nó mình ngược đầu cũng sao đó kệ nó. miễn người ta hiểu mình nói được rồi Bữa, bây giờ cũng phải xây thiết bị nữa hiểu không nổi luôn à tại vì mình uh, ờ, chiếu là cả bên uh, Facebook và YouTube luôn dạ yeah. TV cũng đồng ý hiện tại đó nó có xảy ra nhiều cái chuyện mà mình thấy nó cũng kỳ lạ giống như trường hợp anh MC Nguyễn Ngọc Ngạn mình thấy mấy dòng tách chat của quý anh chị em của Sương Châu cũng rất là kỳ lạ hiểu hiểu không nổi luôn à, quý anh chị em thấy mình à, có ngược đầu không thưa quý anh chị em cho TV à, vài dòng tách chat à, coi biết là có ngược đầu không rẻ rồi anh ơi làm sao hả mình đang có bị ngược đầu không quý anh chị em ừ thiệt tình bây giờ nó cũng nói xoay thiết thiết bị nữa <laughs> xoay thiết bị <laughs> nói mình đường đang lộng ngọng ba cái vấn đề mà ờ, livestream này đó thành ra mong quý anh chị em thông cảm cho bởi vì mình nói mình không có biết rằng là à, cái ông luật sư Hoàng Dĩ Hùng này ông có mưu đồ gì đối với cộng sản không thì cái đó mình không dám nói nhưng mà mình hiểu rằng đó người cộng sản nó, nó khôn ngoan lắm nó chưa chắc nó, nó tin Hoàng Duy Hùng đâu Hiểu không mà cái thời buổi này đó mình thấy uh, Hoàng Duy Hùng nó có lẽ là nó à, hình không chuẩn bị lệch hả à chết rồi Ủa sao cái microphone nó lại mất đi Kỳ vậy ta Làm lộng cộng quá sức trời Dở thiệt Không phải nhà nghề thiệt tình kỳ ha thôi rồi xoay lại âm thanh rè không tốt bằng lúc trước tiêu rồi chưa được phải không thôi lần sau nữa mình ờ, mình làm chỉ một bên thôi mình làm bên ờ, Facebook rồi bên YouTube nữa mình thấy khó khăn quá Facebook thì ok phải không? Ồ vẫn còn ồn hả? Tại vì cái âm thanh nó âm thanh nó làm sao đó nó bị không có lắng nghe được. Âm thanh của cái thằng à, thằng máy này nè. À khổ xây thiết bị mỗi lần mình làm đâu có cái vụ này ta xây thiết bị tắt tiếng micro chia sẻ ok rồi phải không hình như ok rồi đó mà nó cái đề xây thiết bị mình xây rồi nó cũng không nó gớt rồi phải không rồi cảm ơn uh, Tự do Việt Nam nha. Ừ. Bây giờ mình trở về uh, mình nói ồ oh, bây giờ thì <laughs> Facebook nó là lộng cộng nữa. Facebook nó làm cộng Rồi bây giờ tốt rồi phải không? thì đó ờ, cái ý kiến của mình đó là ờ, đất nước mình đó mình cũng rất vui lòng ờ, có một cuộc hòa hòa hợp hòa giải dân tộc mà hòa giải dân tộc này đó hòa hợp hòa giải dân tộc này đó là mình phải hiểu nó có hai cái vế chính một bên là nhà cầm quyền một bên là người dân thì nhà cầm quyền phải hòa hợp, hòa giải với người dân. Luôn luôn là vậy. Nhà cầm quyền là người có power, có có có cái quyền hành thì nhà cầm quyền phải hòa hợp hòa giải với người dân bởi những cái chính sách đặc biệt. À, TV256 ví dụ như là à, chúng ta cần nhà cầm quyền phải thả hết tất cả các tù nhân chính trị Nhà cầm quyền phải bỏ điều 4 hiến pháp để tạo sự công bằng bình đẳng trong luật pháp. Mỗi đảng phái đều có quyền tham gia trong cái hoạt động chính trị. Đó là điều người dân muốn hòa giải, hòa giải đó. Người dân muốn có cái chính sách là người dân phải làm chủ cái đất đai của mình đang ở, đang sống. Giống như tất cả những người công dân trên khắp thế giới thôi để không có bị mà chiếm đất. Người dân phải làm chủ cái mảnh đất của mình. Nếu mà chính sách của nhà cầm quyền đã đưa ra được như vậy thì đó gọi là hòa hợp hòa giải đó. Chính sách của nhà cầm quyền phải là phải chặn ngay tất cả những việc mà xuất khẩu lao động đó là hòa hợp hòa giải đó mà phải nhà cầm quyền phải tạo ra những công ăn việc làm cho người dân đó là chính sách hòa hợp hòa giải đó chứ không phải nhà cầm quyền xuất cản những con dân Việt Nam ra khỏi đất nước quý anh chị em nghĩ thôi một gia đình đó mà người vợ bị xuất khẩu lao động nè hoặc là người chồng bị xuất khẩu lao động thì ai nuôi đứa con đây rồi đứa con lang thang bán vé, vé số rồi rồi ai mua nuôi cha mẹ già đấy thành ra cả một cái gia đình ly tán như vậy thành ra phải chặn đứng ngay những cái điều mà mà xấu xa như thế này mà xuất khẩu như con dân dân Việt Nam đó đi làm lao động rất là khổ cực khổ ở nơi nước người mà ở nước người tại vì người ta không có người ta không có thích những công việc làm đó thành ra người dân Việt Nam mình phải làm những cái điều mà mà trong cái cái, cái điều kiện mà tồi tệ nhất trong cái điều kiện mà nó có thể nguy hiểm cho sức khỏe nhất để mà thay người bản xứ để để để mà làm uh, uh, lao động để mà kiếm tiền gửi về cho gia đình Tại sao đất nước chúng ta phải phải cần có xuất khẩu lao động như vậy? Mà xuất khẩu kinh hoàng luôn chứ không phải giống như các quốc gia khác. Tại sao đất nước chúng ta nghèo như vậy? Mà Hoàng Duy Hùng cứ nói là phát phát triển và phát triển không? Hoàng Duy Hùng hoàn toàn bỏ cái con số gọi là GDP là lợi tức của mỗi đầu dân mỗi năm hoàn toàn bác bỏ những con số đó mà chỉ nhìn thấy ờ, nhà lầu xe sới rồi ờ, đường số Việt Nam hiện tại là không có ổ gà Hoàng Duy Hùng nói nghe được không thưa quý anh chị em Hoàng Duy Hùng nói chỉ là không có ổ gà là phát triển sao Hoàng Duy Hùng Hoàng Duy Hùng TV256 nghĩ là không có thơ ngay như vậy đâu Hoàng Duy Hùng là một luật sư rất là nổi tiếng mà rất là thông minh mà làm sao mà có thể mà đơn giản mà chấp nhận một cái chế độ độc tài độc đảng như vậy được mà ngày hôm nay à, Hoàng Duy Hùng đã thay đổi như vậy Thành đã nói cho ngay mình cũng không biết Hoàng Duy Hùng có cái mưu đồ gì Mưu đồ gì với Cộng sản Nhưng mà theo mình hiểu là cái chế độ cộng sản nó đang nó đang gọi là trên cái đà suy sụp từng bước từng bước một ổn định chính trị gì hả hoàng duy hùng ổn định chính trị khi mình bắt hàng loạt những người yêu nước như vậy ổn định chính trị khi mình thấy hàng trăm ngàn người trong các cuộc biểu tình mà ngày uh, 10 tháng 6 năm 2018 hàng trăm ngàn người xuống đường biểu tình như vậy ổn định chính trị chỗ nào hả Hoàng Duy Hùng không? nhờ cái chế độ độc đảng mà ổn định chính trị là cái điều rất là sai lầm một cái chế độ độc đảng nó không bao giờ gọi là ổn định chính trị được tại vì người dân người ta thèm khát cái điều dân chủ người dân trên khắp thế giới đều rất thèm khát cái điều dân chủ người dân làm chủ cái vận mệnh đất nước của mình không bị đè đầu cực để gọi là cởi cổ bởi những cái đảng độc tài như là đảng cộng sản việt nam những cái đảng gọi là tàn ác như vậy hoàng duy dùng mở miệng khen những người một anh công an công an ở ngoài đường mà hoàng duy hùng thấy nhưng hoàng duy hùng làm như là thơ ngây lắm trong khi hàng hàng trăm người bị chết ở trong đồn công an chẳng lẽ Hoàng Duy Hùng không biết báo cáo sử dụng dữ liệu à, xây thiết bị không hiểu à báo cáo tùm lum đây nè ô âm thanh không tốt bằng lúc trước hả quý anh chị em nghe rõ không à Thôi TV xin ờ, chấm dứt đây đi ờ, TV256 cũng đã ờ, nói đủ rồi Vấn đề là muốn mà uh, muốn mà hòa hợp và giải dân tộc nữa cá nhân TV256 cũng muốn điều đó và TV nghĩ là mọi người đều dân đều có muốn có cái sự hòa hợp và giải dân tộc mà nhà cầm quyền phải thay đổi để mà hòa hợp hòa giải dân tộc thì nó đúng hơn chứ đừng có bắt người dân phải làm theo điều mà uh, nhà cầm quyền mong muốn cái đó nó không phải là hòa hợp hòa giải dân tộc cái đó là cái cái ép buộc ép buộc người dân phải đi theo cái đường lối của đảng và nhà nước đó nó không phải là hòa hợp giải, giải dân tộc một ngàn năm cũng không hòa hợp hòa giải dân tộc bằng cái kiểu đó hòa hợp hòa giải dân tộc bằng kiểu đó nó, nó lưu manh lắm TV256 hiểu rằng cái nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam này đó biết rằng người dân muốn cái gì người dân đang muốn cái gì người dân hải ngoại đang muốn cái gì người dân ở trong nước đang muốn cái gì sự thật TV256 hiểu rất rõ người dân hải ngoại chính là người dân trong nước đó người dân trong nước đi ra ngoài hải ngoại trở thành người dân hải ngoại vậy thôi nhưng mà tất cả đều là người dân trong nước hết cái ý kiến cái điều mong muốn của người dân ở hải ngoại chính là điều mong muốn của người dân trong nước mà tại do người trong trong nước không dám nói thẳng ra nói thẳng ra nhà cầm quyền bắt bỏ vô trong tù như chị uh, Trần Thị Nga đó như anh Nguyễn Năng Tĩnh đó biết bao nhiêu biết bao nhiêu người bị bắt vào tù vì cái tội yêu nước của họ đâu phải nhà cầm quyền không biết đâu TV256 nghĩ nhà cầm quyền biết hết không có cái gì mà không biết hết mà nhà cầm quyền này cứng đầu không có chịu thay đổi thôi một cái quốc nạn tham nhũng là do cái cơ chế độc tài độc đảng ai cũng hiểu biết điều đó một cái cơ chế mà không có người dân kiểm soát thì làm sao mà không độc tài, độc đảng tham nhũng được. Thành ra tất cả những điều đó là cần phải thay đổi, cần phải đa đảng, cần phải bỏ điều bốn hiến pháp. Đó là điều mà người dân mơ ước. Bởi vì từ cái hàng bộ trưởng trở xuống bây giờ là nằm ở trong quỹ viên bộ chính trị đều nó là tham nhũng gọi là tham nhũng gọc luôn tham nhũng hàng triệu đô la tham nhũng hàng tỷ đô la nó có thay đổi gì được đâu cho đất đất nước mình nó bòn rút tiền bạc của người dân ông Nguyễn Phú Trọng ông làm được gì ông Nguyễn Phú Trọng ông lên ông cầm đầu được á mà bây giờ qua cái vụ Nguyễn Bắc Son đó qua cái vụ mà Phạm Nhật Vũ đó em của Phạm Nhật Dượng đó một cái tên mà giàu có nhất ở Việt Nam bây giờ đó, Nguyễn Phú Trọng đang đỡ đầu cho Phạm Nhật Vũ đó, để nó khỏi cảnh tù tội trong khi những cái tên đó đó làm cướp hàng tỷ tiền của người dân hàng ngàn tỷ tiền của người dân thì thì bị có dài ba năm tù thôi trong khi người dân ba người dân ăn cắp gọi là có ba con dịch ở Lâm Đồng nữa bị phạt tới 11 năm tù một cái chế độ gì mà tàn nhẫn độc ác như vậy một người dân thường họ đói ăn họ ăn trộm ba con vịt thôi thì bị 11 năm tù chia ra là gần 4, 4 năm tù một người như vậy mà trong khi ông Nguyễn Bắc Son ông Phạm Nhật Vũ cướp hàng tỷ hàng tỷ đô la hàng tỷ rồi là ờ, hàng trăm triệu đô la có hàng, tỷ tỷ đồng mà lại là chỉ có vài năm tù thôi rồi có một cái cuộc vận động kỳ lạ rồi là hơn 2.000 tổ chức để mà xin tha bổng cho uh, Phạm Nhật Vũ những cái người mà mà ăn xương máu của đồng bào như vậy lại được gọi là giống như là được gọi là yêu cầu tha bổng rồi trong đó có bàn tay của Nguyễn Phú Trọng bàn tay của Nguyễn Phú Trọng gọi là ông nói ông chống tham nhũng gọi là tối đa đó rốt cuộc ông lại ờ, đụng tới Phạm Nhật Dượng thì ông lại ông lại rút càng ông bao che cho tham nhũng thì đúng hơn trong khi đó tên Hoàng Duy Hùng này đó nó lại nó là rất là kính trọng Nguyễn Phú Trọng nó cay đắng như vậy trong khi Nguyễn Phú Trọng là một cái tên tội ác một cái tên cầm đầu cái đường dây gọi là bắt cóc bắt cóc người xuyên biên giới là đem người gọi là Nguyễn Phú Trọng người ta đã có bằng chứng đầy đủ rồi là Nguyễn Phú Trọng giao chỉ thị cho Ờ, Bộ trưởng Công an là Tô Lâm rồi Tô Lâm rồi giao cái chỉ thị cho Trung tướng Đường Minh Hưng rồi Đường Minh Hưng mướn khách sạn ở bên Đức rồi uh, chủ mưu bắt cóc Trịnh Xuân Thanh cái điều đây nó đã chiếu trên tivi của uh, Slovakia vì cái hóa đơn mà mà ông đại tướng tô lâm đó chưa có trả tiền nữa chưa có trả tiền cái chuyến mà chuyên cơ đó mà để mà chở trịnh xuân thanh về nước nó bắt cóc trịnh xuân thanh về nước như vậy là cái tội bắt cóc là cái tội ác gọi là ông ông Nguyễn Phú Trọng ông không tránh được cái tội ác đó đâu nhưng mà có lẽ người dân người ta không biết thôi các ông rồi là bưng bít rồi là thông tin thành ra người dân không biết thôi trong khi đó Hoàng Diệu Hùng lại tôn sùng gọi là Nguyễn Phú Trọng định bợ như vậy thành ra mình cũng không biết rằng là là Hoàng diệu Hùng nó nó có âm mưu gì thôi nó thật ấy chứ đâu có ai mà gọi là ờ, không có sự hiểu biết như vậy là quan duy hùng nó lại nói ngược nữa chứ nó nói ngược là ở hải ngoại này đó chúng ta bị đầu độc nó dùng cái chữ đầu độc đó. nó đầu độc về cái vấn đề tuyên truyền thông tin rồi đó, đó. tất cả nó đi ngược lại hết và nó miệng miệng miệng miệng lưỡi của nó nói như thế nào cũng được hay thiệt đó chứ không phải không mà nó nói những người trong nước rất là nghe rồi quán hô rồi vỗ tay rồi này nữa mình thì mình nói rằng là ở trong nước là bị đầu độc tại vì họ chỉ có thông tin một chiều 800 cơ sở là của báo đảng nhà nước cơ sở truyền thông đều của nhà nước thì lẽ dĩ nhiên là là người dân họ bị đầu độc họ bị đầu độc tin tức còn cái người mà họ sống ở hải ngoại giống như TV 256 muốn nghe cái gì nghe muốn làm cái gì làm muốn nói cái gì nói gọi là sao làm sao mà gọi là bị đầu độc được mà Hoàng Duy Hùng nói là người Việt hải ngoại là bị đầu độc bởi đầu đầu độc bởi những cái báo lá cải đó. Mm. Ừ mình thử mình nghe không có lọt lỗ tai tới nào mình sống bên đất mỹ này mà mình thấy hoàn toàn mình không lọt lỗ tai tí nào mà hoàng duy hùng vẫn nói được hay thiệt mong rằng nghe cái đoạn clip này của thi hai năm sáu được ờ, Hoàng Duy Hùng chiếu cố nghe, Đúng không? Và Hoàng Duy Hùng nói khẳng định đó là hiện tại đó chỉ có 4% người là chống đối Hoàng Duy Hùng thôi chống đối gọi là ờ, ờ, xã hội chủ nghĩa thôi chống đối nhà nước xã hội chủ nghĩa thôi gọi là chống đối đảng cộng sản thôi Hoàng Duy Hùng nói chỉ có 4% thôi <laughs> mà họ nói như vậy được họ nói 4% là ở hải ngoại đó những người ở hải ngoại mà chống đối đó chỉ còn 4% và trong cái 4% này đó nó chỉ là gia đình của những người quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa thôi là họ cho là quân dân cán chính Việt, Việt Nam Cộng Hòa là chống cộng sản chống cái xã hội chủ nghĩa là vì hận thù mình cũng chẳng biết mình hận thù ai TV256 không biết mình hận thù ai nữa TV256 chỉ biết muốn biết là đất nước mình thanh bình thôi người dân mình đừng có khốn khổ bị khốn khổ về cái đảng cộng sản này nữa thôi mình chỉ mơ ước được như vậy thôi chứ mình mình không có biết căm thù cái thằng cộng sản nào hết nếu mà nó thay đổi thì mình chấp nhận nó nó ngồi lại nếu mà nó thay đổi cái thể chế đi nó cứ cầm quyền đi thì vì hai năm sáu đâu có muốn nó là phải phải xuống quyền đâu nó thay đổi cái thể chế thành một cái thể chế tự do dân chủ đi thì TV256 hoàn toàn ủng hộ nó TV256 cũng chả có thực lực gì để mà cướp cái chính quyền này phải không nhưng mà TV có cái tiếng nói của TV một con người được tự do không có bị nhồi sọ Đúng không mình hiểu sao mình nói vậy mình thích thích sao mình nói như vậy rất rất nhiều điều sai trái nếu mà quý anh chị em có dịp vào nghe cái mà ờ, ờ, văn hóa Việt Nam TV thì tất cả những đoạn băng mà Hoàng Duy Hùng về Việt Nam đó mình cảm <laughs> thấy là còn là nói dốc không à. toàn là nói dốc với những người cộng sản mà à, dốc theo kiểu cộng sản đấy mà hay thiệt chứ phải không nói nói rất là hay nó cũng có uh, lớp có lan để người cộng sản không có biết mình là ai chứ mà thông minh cỡ hoàng duy hùng rồi đó mà mình nghĩ mình đừng làm làm như vậy nó nó nó cũng không có lợi cho cái cái đại cuộc đâu cái cả đảng cộng sản nó sắp sụp đổ rồi chứ phải là không nó đang lấn quấn ở trên mà nó đánh đấm nhau cái phần mà bộ trưởng ở trên là mình biết rằng là ờ, nó sẽ tiến đến, đi đến cái tiến trình sụp đổ thôi không có cách gì hết hiện tại là 17 17 18 ngân hàng là đã bị đánh giá rồi là uh, tiêu cực rồi đó cái cơ quan đánh giá là Moody đó của của thế giới đó người ta đã đánh giá rồi là những ngân hàng đó là Ờ, những ngân hàng gọi là ờ, không có tốt nó sẽ đi đến cái vấn đề sụp đổ rồi nó sẽ không có mượn tiền được của ai thôi cái đó vấn đề tài chính Dạ, yeah, TV nghĩ là cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe nha. À, ờ, TV xin chào tạm biệt nha. mình không biết đi ra bằng ừ. cách nào tại sao lại không có ra được không hiểu luôn á tắt tiếng micro tắt tiếng micro là cái gì